Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage. Một lần nữa, chúng tôi luôn luôn trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn ủng hộ cũng như là đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký kênh của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage để ở dưới phần mô tả để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Những cái đường link chúng tôi để ở dưới à, phần mô tả của cái à, video clip này. Tất cả những cái đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với cái chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái sản phẩm mà chúng tôi mới mua về. Đó là mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Chiếc Chevrolet Captiva bản LT số tay sản xuất năm 2007. 8 chỗ số sàn 5 cấp, màu ghi vàng, máy xăng, có trang bị cái hệ thống phun à, xăng điện tử và máy cũng đã được lên turbo. Trang bị cảm biến lùi, camera lùi và màn hình cảm ứng 7 inch Thế thì à, mẫu SUV này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 250 triệu đồng và bao giúp hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Vậy khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Hoặc là quý khách có thể đến địa chỉ của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang để trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Và sau đây thì à, chúng ta cùng đi à, khảo sát phần ngoại thất cũng như là chi tiết à, từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy quý vị có thể thấy toàn thân chiếc xe này màu ghi vàng rất là sang trọng và hiện đại. Xe đăng ký tư nhân chính chủ được chủ xe chăm sóc cũng khá là tốt cho nên là xe cũng còn khá là đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất bên trong. Bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc cũng còn khá là mới, zin theo xe và cả bốn bánh xe này đều trang bị cái hệ thống ờ, chống bó cứng phanh ABS cho nên là rất là an toàn khi mà quý khách vận hành chiếc xe này bốn vỏ xe thì ờ, cũng còn ờ, khá là mới sử dụng khá lâu nữa mới cần phải thay thế chiếc xe này tuy là sản xuất năm 2007 nhưng mà toàn bộ dàn đồng dàn chassis của nó như quý vị thấy còn khá là đẹp đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái dàn đồng dàn chassis cũng như là gầm bệ phải nói là rất là dày chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là móp méo cả xe có khoảng à, sáng gầm cao cho nên là đi được rất là nhiều địa hình phần đầu xe quý vị có thể thấy bộ đèn pha với à, ba đèn liền ba khối kết hợp giữa đèn à, halogen và đèn bi salon cho nên là chiếu sáng rất là xa hai cái đèn sương mù dưới phía dưới cản trước cũng còn rất là khá là mới bám đường rất là tốt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 lưới tản nhiệt còn rất là đẹp cũng đã được à, chủ nhân à, ốp cái à, tấm mạ chrome nhìn chiếc xe rất là sáng rất là sang trọng cụm đèn pha bên tài đấy quay cận cảnh và cho quý vị cho quý vị thấy cũng rất là trong rất là sáng chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả ô tô kinh anh đảm bảo là những chiếc đèn pha này vẫn là đèn zin theo xe xe cũng đã được tích hợp cái đèn sinh nhan trên gương giúp ờ, cho quý khách ờ, vận hành chiếc xe này một cách ờ, an toàn và thuận tiện nhất. Các cái tay nắm cửa cũng đã được ốp một cái tấm inox mạ chrome nhìn rất là sáng. Các cái đường gân chỉ, đấy quý vị thấy sơn xe còn rất là bóng, còn in rõ các cái hình bóng ở trên phần sơn xe, phần thân của chiếc xe này. Đường gân chỉ còn rất là phẳng phiu, rất là nét. Ô tô Kinh Anh cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đèn hậu ở bên à, tài với à, thiết kế à, ba đèn dọc nổi bật với cái nền màu đỏ còn rất là đẹp logo thương hiệu Chevrolet của hãng Captiva tất cả những cái xe mà ô tô kinh anh bán ra đều có gắn thêm cái logo thương hiệu của hãng của cửa hàng ô tô kinh anh cho nên là ô tô kinh anh luôn luôn đảm bảo về chất lượng đối với những dòng xe mà ô tô kinh anh bán ra xe cũng trang bị bốn cái cảm biến lùi còn hoạt động rất hiệu quả giúp cho khách lùi xe an toàn hơn và một cái à, camera lùi siêu nét kết nối với cái à, màn hình ở phía trước tất cả các hệ thống này vẫn còn hoạt động rất là tốt giúp cho quý khách à, lùi xe một cách dễ dàng và an toàn đèn hậu ở bên phụ đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ cũng rất là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ ở đây cả thân xe ở bên phía hông bên phụ quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy sơn xe cũng rất là bóng các cái à, tay nắm cửa cũng đã được à, ốp một cái tấm mạ chrome điểm lên cho chiếc xe nhìn rất là sang trọng và sáng xe khoang lốp phía sau ở bên phụ với trang bị mâm đúc 6 chấu zin theo xe vẫn còn rất là cực kỳ là chắc chắn vỏ xe hay là lốp xe còn khá là mới hệ thống cua lốp còn rất là đẹp các cái tấm nhựa của học rè không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là nứt vỡ cả còn khá là chắc chắn bệ lên xuống các cái đường à, gân chỉ ở trên à, thành xe rất là sắc nét đèn sinh à, nhan tích hợp ở bên gương bên phụ giúp cho quý khách vận hành chiếc xe một cách dễ dàng và an toàn bánh xe trước bên phụ đậy mâm đúc 6 chấu rất là chắc chắn sơn của mâm xe vẫn là sơn zin toàn bộ bốn bánh xe đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp ờ, cho quý khách ờ, vận hành chiếc xe một cách an toàn. Các cái ờ, tấm nhựa của hộp rè, hệ thống giảm sóc cũng rất là tốt. Chứ hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả. Còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ, phần tắp bi của nó. Quý vị có thể thấy các cái tấm nhựa vẫn còn rất là tươi, chưa có cái dấu hiệu gì là bạc màu hay là mai mòn nhiều. Hệ thống keo chỉ vẫn còn zin, không hề thiếu một phân đoạn nào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 đóng mở cửa vẫn rất là nhẹ nhàng khung cửa hệ thống à, gioăng cao su còn rất là đẹp chốt khóa cũng như là cái à, bản lề của cánh cửa sau đấy quay cận cảnh à, và chi tiết cho quý vị thấy toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là chắc chắn phần táp bi của cánh cửa phần táp lô của xe cũng được chủ nhân trang bị cái tấm thảm chống ánh nắng phải nói là chủ nhân của chiếc xe này chăm sóc xe cũng khá là tốt khoang nội thất của xe rất là rộng rãi đây là dòng xe mang thương hiệu mỹ cho nên là cái à, khoảng à, khoang nội thất của xe cực kỳ là rộng không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả cánh cửa sau ở bên phụ đấy quý vị thấy phần tapi của nó cực kỳ là đẹp các cái à, tấm nhựa cũng như là tấm da còn rất là sáng rất là tươi không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là rách nát cả phần keo chỉ hệ thống gioăng cao su cũng như là chốt khóa quay cận cảnh à, cho quý vị thấy cũng rất là đẹp không hề thiếu một à, phân đoạn nào hệ thống à, bản lề của cánh cửa sau đấy quý vị có thể thấy vẫn còn nguyên in cái dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trên các con ốc của cánh cửa bản lề cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là một cọt cả cột khung cửa cũng như là các cái hệ thống gioăng cao su của cánh cửa phía sau còn rất là đẹp ô tô kiên anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí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 không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả hệ thống à, điều hòa hai chiều cực mát làm lạnh sâu giúp à, cho khoang nội thất à, mát rất là nhanh quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy các cái tấm nhựa ở bên khoang nội bên trong khoang nội thất còn rất là đẹp màu của nó vẫn còn rất là tươi không hề có cái hiện tượng gì là bạc màu theo thời gian đây là cốp ở phía sau khi chúng ta gặp cái hàng ghế phía sau cùng này xuống thì nó tạo ra một cái khoảng không gian chứa đồ rất là nhiều rất là rộng đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy rõ vẫn còn à, thể hiện rõ các cái dấu đinh tán dấu bấm chì của hãng sản xuất ở phần cốp xe hệ thống à, keo chỉ của nắp cốp các cái tấm nhựa còn rất là đẹp quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy toàn bộ keo chỉ vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cái cây chống bằng thủy lực của cốp xe vẫn còn hoạt động rất là tốt hệ thống bản lề của cốp rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả hàng ghế ở phía sau thứ ba đấy xe mang thương hiệu mỹ cho nên là cái khoảng à, khoảng không của hàng ghế ngồi rất là thoải mái rất là rộng rãi xe cũng à, trang bị à, các cái phụ kiện theo xe như là con đội, giúp cho quý khách thuận tiện trong cái việc thay thế cái bánh dự phòng ô tô kinh anh cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đấy chúng ta nhìn lại à, toàn bộ khoang nội thất của xe đây là dòng xe mang từ mỹ cho nên là cái thiết kế khoang nội thất rất là rộng rãi các cái à, vị trí ngồi rất là thoải mái không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả ngay như là những người có à, chiều cao trên 1m8 nhưng mà ngồi vẫn cảm giác rất là thoải mái Chúng ta nhìn lại tổng thể à, khoang nội thất cũng như là phần ngoài xe ở bên phía tài còn rất là đẹp, rất là rộng. Khoang lốp ở bánh xe sau bên tài. Đấy, mâm đúc 6 chấu. Vẫn còn zin theo xe, vẫn còn nguyên cái logo của hãng à, Chevrolet ở giữa vỏ xe hay là lốp xe còn khá là mới. Toàn bộ hộp rè, hệ thống cua lốp, hệ thống giảm sóc rất là chắc chắn. Chứ hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả. Ngay cả cái à, phần thấp nhất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 màu nó vẫn còn rất là tươi không hề có cái hiện tượng gì là bạc màu cả hệ thống à, giòn cao su keo chỉ của cánh cửa vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào vẫn còn à, thể hiện rất rõ các cái à, dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin bản lề của cánh cửa đấy vẫn thể hiện rất là rõ các cái dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trên các cái con ốc của bản lề còn rất là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng bệ lên xuống đấy vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn ở trên cánh cửa rất là rõ ràng và sắc nét. Chốt khóa, cột cũng như là khung cửa cực kỳ là chắc chắn, không hề có cái dấu hiệu gì là móc méo hay là cong vênh cả. Ghế à, tài xế cũng đã được à, điều chỉnh điện theo 8 hướng. Toàn bộ các cái nút bấm vẫn còn hoạt động rất là tốt. Đấy, quý vị à, có thể thấy nút bấm lên xuống ghế, nâng hạ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả giúp à, cho tài xế lựa chọn được cái à, vị trí tốt nhất, cái tư thế à, lái tốt nhất. Hệ thống chân ga, chân thắng cũng như là chân ly hợp vẫn còn rất là đẹp, rất là an toàn. Vô lăng bốn chấu cực kỳ là chắc chắn, chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn nhiều. Cũng có trang bị cái túi khí ở trên vô lăng. Toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo tín hiệu ở trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là tốt và đầy đủ, rất là rõ ràng. Màn hình cảm ứng 7 inch DVD hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng êm mượt vẫn còn rất là rõ ràng một cái à, màn hình LCD ở giữa thể hiện à, các cái à, thông tin cũng như là số liệu của xe như là nhiệt nhiệt độ nhiên liệu tiêu thụ còn lại ở trên xe tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả rất là rõ ràng và sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Chevrolet Captiva bản LT trang bị cái động cơ xăng 2.4 phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Theo như à, trải nghiệm của tôi tô Kiên Anh thì à, chiếc xe này chỉ tiêu thụ 9 à, đến 10 lít trên 100 km. Tất nhiên là còn tùy theo cái kinh nghiệm của tài xế lái xe, hệ thống keo chỉ của nắp cabo vẫn còn rất là đầy đủ và chắc chắn, không hề thiếu một phân đoạn nào. Dàn đồng, dàn chassis của nắp cabo cũng rất là chắc chắn, rất là sáng, chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Tấm nỉ của nắp cabo vẫn là zin theo xe, bình ác quỳ vẫn còn khá là mới thanh rằng đầu xe các cái lỗ vẫn còn rất là tròn không hề có cái dấu hiệu gì là móc méo hay là cong vênh cả toàn bộ khoang máy của xe máy xăng 2.0 có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu toàn bộ à, khoang máy vẫn còn rất là khô ráo và sạch sẽ máy vẫn còn rất là đẹp rất là khô ráo và sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy xe nổ rất là êm đề máy rất là nhẹ nhàng và êm mượt thế thì à, với giá bán là 250 triệu đồng và bao giúp hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Theo tôi nghĩ đây là một cái giá hợp lý cho một mẫu xe 8 chỗ mang thương hiệu Mỹ, số sàn máy xăng 2.4, có trang bị cái hệ thống phun xăng điện tử, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Về à, khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Hoặc là quý vị có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kim Giang để à, chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Quay cận cảnh và chi tiết mọi vị trí ở phần máy của chiếc xe giúp à, cho quý khách à, quan sát kỹ hơn về phần máy của chiếc xe này. Chỉ với 275 triệu đồng thôi, chúng ta đã sở hữu một xế hộp thương mang thương hùng Mỹ 8 chỗ, cực kỳ là rộng rãi. Sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy, đây là phần gầm ở phía đầu xe, phần bệ máy. Quý vị có thể thấy còn cực kỳ là chắc chắn, hệ thống à, giảm sóc rất là tốt. Không hề có cái dấu hiệu gì là mục ngọt hay là gì xét cả. Không một vết à, vết à, nứt vỡ ở phần gầm của chiếc xe. Còn đây là phần gầm ở bên phía hông xe. Đúng là dòng xe mang từ Mỹ cho nên là cái phần gầm của nó rất là dày, rất là chắc chắn. Không hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là gì xét cả ô tô kiên anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí mà thường xuyên ảnh hưởng đến à, chất lượng của xe giúp à, cho những khách hàng ở xa có cái nhìn chi tiết về à, chiếc xe mình cần mua phần gầm quay từ phía sau xe bánh dự phòng đấy cũng được trang bị cái mâm đúc còn khá là mới vỏ xe có bánh dự phòng gai của vỏ xe cũng rất là cao các cái đầu rô tin cũng như là cái hệ thống giảm sóc của phía sau xe rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả. Và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm à, vận hành chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Đạch Giá, tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Đấy, quý vị có thể thấy đề máy rất là nhẹ nhàng, máy nổ êm, không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga cả. Khoang nội thất rất là rộng rãi, vị trí ghế tài xế rất là rộng, rất là thoải mái, được điều chỉnh điện theo 8 hướng, giúp cho tài xế có thể lựa chọn cái tư thế lái thoải mái nhất để à, vận hành chiếc xe này. Hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng êm mượt, không hề có cái hiện tượng gì là sóc số như à, những dòng xe khác. Vô lăng có trang bị cái hệ thống à, trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng. Khi xe chạy có cảm giác rất là đầm xe. Đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là dàn sắt xi, dàn đồng cũng như là gầm xe rất là dày. Cho nên là chạy xe cảm giác rất là đầm xe, không hề có hiện tượng gì là rung lắc cả. Khi qua những khúc cua vô lăng à, có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng à, rất là nhẹ nhàng linh kiện à, của dòng xe này cũng rất là dễ tìm kiếm ở thị trường Việt Nam giá linh kiện và chi phí sử dụng cũng khá là hợp lý phụ tùng cũng rất là dễ tìm kiếm cho nên là người sử dụng có thể sửa chữa ở mọi nơi khi mà chẳng may xảy ra sự cố hư hỏng thế thì với giá bán là 250 triệu đồng và bao giúp hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một mẫu xe mang thương hiệu Mỹ 8 chỗ số sàn máy xăng có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử. Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho chúng tôi 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Hoặc là quý vị à, có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang để trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Thế thì vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc Chevrolet Captiva Bản LT 8 chỗ số sàn máy xăng 2.0 sản xuất năm 2007 có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử. Hy vọng à, qua à, cái clip này quý khách đã có một cái nhìn tổng quan và chi tiết về chiếc xe mình cần mua. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô kinh anh trên YouTube và trên Fanpage. Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá và chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kinh Anh nhé. Trước khi chia tay, ô tô Kinh Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.